Ủa trời sáng rồi hả Phong ơi Lấy gì tôi ăn đi Đói bụng à Phong ơi Phong ơi Ủa gì kỳ vậy ta Mới sáng sớm mà ông lại ra ngoài rồi Lại còn đi một mình nữa chứ Kiểu này là nguy hiểm lắm luôn á Phải đi kiếm ông thôi Ai, Cái ông này thiệt tình ghê luôn á Đi đâu không nói tùy tiếng Bây giờ bắt tôi đi kiếm nữa Phiền thật sự luôn ê, ê, ê, à! Hả? Ủa? Hình như hình như tiếng vừa rồi là tiếng của Sammy phải không ta? Ủa? Ôi, chết chết chết chết, có chuyện gì xảy ra vậy? Sam ơi, Sam ơi, có chuyện gì vậy? Ủa? Ủa? Ôi Sam. Ôi. Ừ. Sam ơi. Ôi à, đau quá à. ủa Sam ơi, bà bà bị sao vậy? Tôi mới bị té nè, ông thấy hả? Ủa mà, dạ. mà mà sao sao mà bị té? Ủa mà té ở chỗ nào? nè tôi đang leo từ xuống đây tự nhiên té cái đột xuống đây luôn xui ghê luôn á Ai, trời ơi khổ bà ghê luôn á Tôi thấy bà ngủ ngon quá cho nên tôi không muốn kêu bà dậy Tôi mới đi ra ngoài kiếm đồ một mình Mà tự nhiên đi ra ngoài làm gì cho bị té vậy Mà sao tiện ra ngoài vậy Ơi, ủa mà từ từ tôi phải hỏi ông mới mới đúng chứ bộ Ủa sáng sớm đi đâu vậy Tôi hả à, Thì à, thật ra là bởi vì á Là tôi thấy là trời bây giờ đang chuẩn bị chuyển vào mùa đông rồi Cho nên là tôi sợ rằng à, trời sẽ lạnh chính vì như vậy cho nên tôi muốn đi ra ngoài để kiếm cho bà một cái à, bộ áo ấm để cho bà mặc vô cho nó ấm á mà ờ ủa mà sao không quan tâm tôi dữ vậy ừ thì nói chung bọn mình là bạn bè của nhau thì tất nhiên bọn mình phải quan tâm nhau thôi với lại á tôi là zombie tôi còn không có cảm giác còn bà là con người thì tất nhiên là bà phải phải phải biết lạnh là gì đúng không cho nên là là là tôi đi kiếm áo ấm cho bà mặc thôi ờ, nhưng mà kiếm sáng giờ cũng chưa tìm ra được cái áo nào cả xin lỗi nha ờ không, không, không, không, không sao không sao đâu trời ơi có gì đâu mà tự nhiên quan tâm người ta ngại chết à ừ. ủa, ủa nhưng mà khoan sao tự nhiên sao tự nhiên mặt bà đỏ chót vậy ôi bà bị sốt hả sao à. sao ơi cái gì ừ, mặt tôi à, à, à đâu đâu có đâu gì tào lao vậy mặt tôi đâu có đỏ đâu ê tôi thấy ừ. hai cái má của bà đỏ lên luôn kìa hình như bà bị sốt vậy sao á trời không ơi không có đừng có nhìn tôi không có gì hết à ồ à, ok Thôi rồi, bây giờ để tôi cổng mà leo lên trên căn cứ nha Ở dưới đây một tí nữa zombie đến là chết luôn á Lên nó đi, tôi bôi thuốc cho Đây, đây, đây, đây À, tôi, tôi, tôi, tôi biết rồi Đây, đây Ui da, đau quá à Trời ơi Cái bà này làm ơn ngồi im giùm tôi cái Bôi thuốc mà cứ ngồi la làng hoài à Bà phải ngồi im thì tôi mới bôi thuốc cho bà được Bà mà không ngồi im nha Một tí nữa tôi không bôi thuốc được á Là cái chân của bà nó sưng dù lên là zombie đuổi bà Bà không chạy được đâu á Ngồi im không biết rồi nhưng mà nó đau quá à Sức nhẹ nhẹ thôi Bình tĩnh bình ừ. tĩnh Cái thuốc này tôi mới vừa kiếm được Hiệu quả lắm yên tâm yên tâm Rồi ok Được rồi đó Chắc là một tí nữa là à. nó cũng sẽ lành lại thôi ừ, Thiệt khổ mà À, à mà khoan từ từ Quên quên quên Sao sao lại đây lại đây Đây Tôi khoe cho bà coi này nè Ở Mày... chỗ này nè Thấy cái gì không Ui, cái gì mà có laptop rồi gì ta tivi vậy Ủa xem mặt hình hả Xem mặt hình cái đầu bà đây á, là một cái cỗ máy có thể giúp cho chúng ta biết được xung quanh đây còn có người sống sót hay không bởi vì á, là mỗi con người ở trong thành phố này đều có một cái à, điện thoại hoặc là một cái à, radio có thể à, gọi là nói chuyện với nhau cho nên á, cái máy này có thể dò được tín hiệu hiểu không Wow, trời ơi sao không hay dữ vậy? Ha, Ui. Tôi mà. À, nhưng mà tôi cũng sắp hoàn thành xong rồi nhưng mà từ hôm bữa giờ tôi vẫn chưa kiếm được ai hết trơn á, tôi xem coi có kiếm được ai chưa. À, Sammy, Sammy nè, tôi mỗi mình bà thôi à. Ủa, khoan khoan từ từ. Mèo Còn Simmy hả? Ôi, tôi thấy được có một cái tên tên là mèo simi nè. Ủa mèo simi là ai ta? Ủa từ từ để tôi xem thử coi. Ờ, tôi tôi kết tôi kết nối thử coi, hình như là tôi thấy có ai tên là mèo simi nè. À, alo alo. Alo. <coughs> Cho tôi hỏi bên kia có phải con người không vậy? Ờ, hình hình hình hình như là là có có giọng người nói Sam ơi Sam ơi à, tôi à, tôi à, tôi là con người nè à, alo alo à, bạn bạn còn sống sót trong thành phố zombie nè hả alo alo bạn gì đó ơi Hả? Bạn là con người sao? Trời đất ơi may quá à bạn, bạn nghĩ rằng bạn có thể tới gọi là thành phố cu xe cứu tôi được không? Tôi bị zombie gọi là bao vây tôi rồi Cứu tôi với Cái gì? Zombie bao dây hả? Thành phố khu C. Bây giờ bây giờ nha như thế này nha, bạn hãy mau đi kiếm một cái chỗ nào đó an toàn để ẩn nấp đi. Tôi với lại là bạn của tôi sẽ đến đó để giải cứu bạn ngay, hiểu không? à, tôi tôi hiểu thì ơi, nhanh lên nhanh lên cứu tôi nha, zombie sắp ăn thịt tôi rồi. rồi rồi rồi, ok ok đợi một tí đợi một tí. Ôi trời ơi, không ngờ là ở trong thành phố này mình tưởng rằng chỉ còn có mỗi một mình mình và Sammy thôi Ai về đâu vẫn còn một cái người nữa sống sót hả Ồ, à, chết Nhưng mà người đó bảo là người đó đang bị zombie tấn công Sammy Bây giờ bọn mình có nên đi đi cứu cái người đó không Sam nhiên là có rồi đó là con người mà mình mình phải giúp người ta chứ à, nhưng mà nhưng mà ừ, tôi nghe nói là khu phố C là nhiều zombie lắm luôn á nhưng mà bây giờ mình gặp người hoạn nạn mình phải cứu không thể à. nào để vậy được à, rồi rồi ok ok được rồi để để tôi chuẩn bị vũ khí à, ok ok ừ. một con zombie hai con zombie ba con zombie trời ơi một nùi zombie luôn trời ơi sammy ơi chỗ này không phải ít zombie đâu nha sam trời ơi đông quá trời quá đất luôn nè trời ơi đúng là lúc mà nắng lên là zombie tập hợp quá trời đất luôn á ừ tôi cũng không biết à. nữa hình như là bọn zombie này bắt đầu bọn chúng đã tiến hóa bọn chúng không còn sợ ánh nắng nữa bây giờ bọn chúng đông quá trời đông luôn mà không hiểu tại sao cái bạn nữ kia lại bị kẹt ở trong cái cái cái khu phố gì đâu mà quá trời zombie như thế này luôn á bây giờ mà không cứu cái bạn nữ kia thì chắc chắn bạn ấy sẽ bị zombie cắn chứ mà coi ờ mà khoan từ từ để tôi xíu để tôi gọi gọi gọi radio cho mẹ ấy thử um, ừ, thử, alo alo hỏi coi alo bạn bạn nữ gì đó ơi bạn có nghe tôi nói vậy bạn gì đó ơi alo alo Cứu tôi với Zombie đang gọi là săn bắt tôi nè Cứu tôi với à, à, à, à, Bạn bạn bình tĩnh bạn bình tĩnh Bọn bọn tôi đã đã đến khu phố C rồi đây Nhưng nhưng mà bây giờ chỗ này Zombie đang rất là đông Bây giờ bạn hãy cố gắng ừ. gọi là à, Kiếm chỗ nào đó trốn đi Nấp nấp nấp ở đâu đó chờ bọn tôi Để bọn tôi tới Hiểu không hiểu không Tôi biết rồi, tôi biết rồi Nhớ tới đây nhanh nha Rồi rồi, ok ok, yên tâm yên tâm à. Trời ơi Sammy ơi, bây giờ không còn cách nào khác đâu Chúng ta đành phải tấn công bọn zombie này thôi Phải tiêu diệt bọn chúng thì mới cứu được các bạn nữ kia Hiểu không? Ừ, hiểu rồi, okay. tôi hiểu rồi được rồi, được rồi. Ừ. Bây giờ bây giờ như thế này đi. Tôi sẽ tấn công bên cánh phải, còn Sammy là bên bên cánh trái nha. Ok, chuẩn bị chưa? Nhất trí. Ừ, chuẩn bị. Tấn công. Ơi. Ê, ê, trời ơi. Cẩn cẩn cẩn thận nha Sammy, cẩn thận nha. Trời ơi, bọn, bọn chúng đông lắm á. Tấn công. <laughs> hey. Hey. trời ơi tôi dùng cái cây rìu này tôi chém vào nó lâu quá trời quá đất ê ê ê à, đau quá con không không không yên tâm đi, yên tâm đi tôi là zombie cho nên bây giờ bọn nó bọn, bọn nó cứ cắn tôi nữa thì tôi cũng không bị biến thành zombie đâu có điều là Sammy phải cẩn thận á đừng để cho bọn nó cắn nha Ê, hết đạn mất tiêu rồi giờ sao đây phong cận à, kiểm kiểm tra trong ba lô còn bắn đạn không à, ê ê ê ê đau quá đau quá trời ơi mấy con zombie này đông quá nhanh lên sao ơi nhanh lên ơi tôi cổ nè rồi tôi đang cổ nè bà có nạp đạn được chứ vậy sammy sao mà lâu quá vậy rồi rồi bây giờ tôi nạp đạn nè từ từ đây Ây. rồi trời ơi chậm chạp quá bọn zombie tấn công tới nơi từ nãy giờ tôi phải đỡ tôi phải đỡ zombie cho bà bà có biết không ờ, rồi đậu đậu quá bây giờ như thế này nha um, bên đây đi bà bên cánh trái tôi bên cánh phải bên này hai hai bên đều có rồi. zombie nè để tôi để tôi ai à trời đó. con zombie y tá nè kinh khủng thiệt luôn á trời y tá mà cũng bị biến thành zombie rồi. nữa ok một con hai con zombie nè ơi ba con zombie ông ơi xong chưa chưa phụ cho bên chỗ tôi đông lắm qua đây phụ tôi với ê, ê. rồi đây tôi phụ ê, ê. ui ê, ê. ui trời, trời ơi cũng may là bọn cũng cũng may là bọn tôi tôi biến thành zombie rồi á cho nên là ê. bọn bọn nó đánh tôi không được á ok ui, ui. bên này còn nè sao bên này nè bên này nè bên này nè để tôi để tôi để tôi à. ui zombie chúng tôi trời zombie zombie chúng tôi ê, ê. trời ơi cái khu phố gì đâu mà zombie quá trời quá đất luôn kiểu này làm sao mà có thể gọi là cứu được bạn nữ kia đây zombie nè bà phải kiểm tra đạn không. trước khi bà đánh nhau với zombie chứ sao mà mỗi lần đánh nhau với zombie là bà hết đạn vậy bà nội tôi bắn hết rồi rồi xong ơi xong chứ à. chưa biết nữa qua bên đây xem thử nè ui trời vẫn còn nha sam nha không phải hết đâu nha nè Ủa. có mấy con zombie bên Ui, đây nữa nè nhiều dữ vậy Ây mấy con zombie này mạnh quá à nó không bà sợ đứng... chạy nắng nó mới hay chứ bà đứng từ xa thì bà bắn từ xa phụ tôi với bà đứng bà nói nhiều quá vậy đây tôi đang làm nè rồi sắp xong rồi còn hai con cuối đó hai ba con cuối đó tôi à tôi không nghĩ còn hai ba con cuối đâu cái khu phố c này á là lâu lắm rồi tôi chưa qua cho nên tôi nghĩ rằng bọn nó vẫn còn rất nhiều bên đây á chứ không phải ít đâu nha okay. trời từ nãy giờ tôi bị cắn quá trời luôn mà cũng may là tôi là zombie cho nên tôi không bị biến thành zombie Ôi. nữa e, trời ơi mấy con zombie, zombie làm thao đạn tôi quá à trời con zombie này con zombie này có con zombie nó nó, nó đang mặc cáo mà trong trong siêu thị mà lần trước tôi thấy thích quá trời mà tôi không có tiền mua nè ai đâu ta <laughs> hay vậy ở bên cây xăng nè alo alo alo bạn nữ gì ơi bạn bạn có nghe tôi nói không alo alo alo alo tôi nghe nè ủa bạn bạn đang ở đâu vậy tôi tôi đã đánh nhau với bọn zombie trong khu phố <laughs> trong khu phố c rồi mà tôi không thấy bạn đâu hết trơn á bạn đâu rồi ở thấy chỗ nào mà con zombie bu nhiều là tôi đâu ở đây á trời ơi ừ, chỗ trời nào ơi. cũng nhiều zombie hết bạn ơi từ nãy giờ tôi không thấy trời chỗ nào ít zombie luôn á ê da bên này nè sao ơi tôi là mặc đồ với ông vậy tấn công rồi mọi người ơi cứu tôi với à, để một tí để một tí tôi đang cố gắng đây à à, zombie zombie à. Sammy ơi, bà bà bà đứng đằng sau lưng bà yểm trợ tôi nha, còn tôi đây tôi tôi tôi, tôi, đây. Tôi tấn công từ từ phía trước cho tại vì tôi bị thành zombie rồi cho nên tôi không sợ bị zombie cắn nữa. ok. Như như bạn kia kìa. Đâu đâu. Ui, con zombie yeah. Dạ. ra. À, từ từ từ để xíu, con zombie đánh tôi nè. ai ai ai Trời ơi, sao không đánh gà vậy? Để tôi giúp cho. Ôi ôi kìa kìa, hình như cái cái bạn nữ kia đúng không? Ờ thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Lại nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Trời kìa. Ủa, Ai, trời ơi cứ phải là từ từ từ từ hãy nói chuyện bây giờ bây giờ phải xử hết bọn zombie rồi đã bạn ơi à, ai à, à, à, ok cứu tôi với zombie nè cố lên cố lên cố lên ê, ê, ê, ê. sao sao mi bắn bắn phụ tôi ra mà nó mà nó cắn tôi đâu á ê da ờ. trời ơi mệt quá trời ơi mệt quá mệt quá ờ. tính ra là lâu lắm rồi á tôi mới đánh nhau với nhiều zombie đến như vậy luôn á thiệt khổ mà à. từ lúc mà tôi bị biến thành zombie đây là lần đầu tiên mà tôi phải đánh nhau với zombie á à, mà tôi thật luôn hả à? đúng rồi ủa mà mà các bạn nữ kia đâu rồi <laughs> ờ, zombie zombie đi hết chưa dạ tôi sợ quá à. à các bạn gì đó ơi bạn yên tâm đi còn zombie bị tiêu diệt hả? hết rồi bây giờ bạn xuống đây đi nhanh lên à, đúng rồi biến à. mất hết luôn nè hey. Wow, cảm ơn hai người nha Nếu không có hai người chắc tôi bị zombie ăn thịt mất tiêu rồi Sợ quá à. à yên tâm đi mà Có bọn tôi ở đây ừ. bạn yên tâm đi không sao đâu May mắn quá Ủa sao mọi thứ sẽ ổn mà Ủa mà khoan Cậu ừ? Da màu xanh Hả? Cái đầu bị bị vỡ Cậu cũng Hả? là zombie sao à, Zombie à, à, à, à, Bạn bạn đi đây Bình tĩnh bình tĩnh bạn ơi bình tĩnh đây đừng, à, đừng có đừng có tới gần tôi tôi tôi, bắn cậu á ừ, rốt cuộc hai người là, là là gì vậy hả trời trời ơi bạn bạn ơi bạn bình tĩnh đi tính ra là tôi đến đây cứu bạn mà tôi có tôi có đến đây để ăn thịt bạn đâu mà bạn sợ tôi ờ. tôi là ừ. zombie nhưng mà nhưng mà tôi có ý thức của một con người bạn yên tâm tôi sẽ không làm hại bạn đâu nói chung á là chuyện dài lắm bây giờ đứng ở đây kể không có tiện đâu bây giờ bạn hãy cùng với ừ. tôi với lại sammy về căn cứ đi rồi có gì tôi sẽ giải thích cho bạn hiểu hiểu không chứ ở đây một hồi zombie nó kéo đến là xong luôn á về căn cứ tức là có nhà sao có có trời ơi, yên tâm đi tôi mà muốn ăn thịt à. bạn á là hồi nãy tôi để cho mấy con zombie ăn thịt bạn luôn rồi chứ tôi cứu bạn làm gì đúng không bây giờ bạn đúng yên tâm còn nếu bạn sợ tôi quá thì tôi ở xa luôn nè đó bây giờ bạn đi theo tôi <laughs> tôi lên à, tôi cảm ơn nha trời đất ơi nhìn giang dễ sợ luôn ai cũng tưởng là zombie hết á <laughs> ủa thì tính ra tôi là zombie mà cho nên ta sợ tôi đúng rồi nhưng mà nói chung về nhà ờ, tôi ha. sẽ giải thích cho bạn hiểu rồi bây giờ phải về lại căn cứ thôi không thôi bọn zombie tấn công là xong luôn á nhanh lên nhanh lên ôi trời nắng trời nắng lên rồi phải về về về, về vội thôi phong ơi ờ. bên này nè bên này nè đây đây đây ở chỗ này chính là chỗ ờ. vào căn cứ của bọn tôi nè nhanh lên nhanh lên ôi à đây ừ. đây rồi bây giờ mình mình phải leo trên đây nè bạn ơi leo đây leo đây tự nhiên hôm nay chúng ta lại có được thêm một người bạn mới nữa cái bộ gọi là kỳ này là bọn mình có ừ. thêm đồng đồng đồng minh rồi sammy ơi ôi vui quá à vậy là tôi có một người bạn mới rồi <laughs> ok à, chỗ này Ê, cao quá ta mày yên tâm đi chỗ cao như thế này thì bọn zombie mới không nghe được mùi của chúng ta lúc đó mới an toàn bạn hiểu không ok à. vô đây vô đây ờ. đây ừ. Xin giới thiệu với bạn, đây chính là căn cứ của bọn tôi á Mặc dù là ở chỗ này nó hơi hoang tàn xíu nhưng mà rất là an toàn luôn, bạn yên tâm nha Bà có chắc không giờ mà thấy chỗ này nhìn ghê quá à <laughs> Yên tâm đi, yên tâm đi Cái chỗ này á, tính ra là nhìn nó như thế thôi nhưng mà rất là an toàn luôn Bởi vì nó ở trên cao, mà bọn zombie á thì bọn nó lại không có thể nghe được mùi của chúng ta khi mà chúng ta ở trên cao đâu, bạn yên tâm <laughs> Wow, thì ra là vậy À, <clears throat> tôi quên giới thiệu mọi người Xin chào mọi người, mình tên là Simi Ờ, thì mình đang bị thất lạc nên mình mong mọi người giúp đỡ mình Hả? <laughs> Ừ, Simi hả? Ui, tính ra tên của bạn nghe nghe cũng giống như là Sammy vậy đó Simi, Sammy ừ. Tôi ờ. tên là Sam nè, chào cậu nha Hi. À, ờ. cậu tên là Sammy hả? Ừ. <laughs> Tính ra tên là tụi mình gần Còn giống tôi nhau là luôn Phong dạ. Ủa, mấy bạn phong có thể cận. quan tâm tôi xíu được không? <laughs> xin lỗi, xin lỗi Wow, nhưng mà khoan khoan Lần đầu tiên tôi thấy một gọi là con zombie biết nói chuyện luôn á Wow, hay à, quá Hay là, nữa. là một zombie đột biến hmm? Ừ, tính ra từ nãy giờ tôi cũng quên giải thích cho cậu Ây, thật ra chuyện là như thế này nè Tôi á là một con zombie ừ. Nhưng mà do là tôi uống được thuốc hồi máu À không, chính xác là tôi ngửi được thuốc hồi máu Cho nên á là tôi đã ừ, lấy lại được ừ. ý thức của một con người Và bây giờ tôi đang à. trên đường để tìm kiếm thuốc hồi máu tôi đang rất là mong muốn rằng là khi mà tôi uống thuốc hồi máu vô thì tôi có thể biến thành con người bình thường cho nên á mặc dù là bên ngoài của tôi là một con zombie nhưng ý thức của tôi là một con người cho nên bạn yên tâm nha wow trời nghe ngầu dữ vậy zombie à, uống thuốc gọi là hồi máu trở thành gọi là con người sao ngay là à, dữ ta tôi không biết ừ. rằng là uống thuốc hồi máu có biến thành người được hay không nhưng mà à, hiện tại á, thì tôi chỉ mới ngửi được thuốc hồi máu thôi mà tôi đã có thể gọi là có được ý thức của con người rồi cho nên là tôi còn chưa biết là có biến thành người được hay không nữa nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu như chúng ta kết hợp lại với nhau thì tôi có thể hỗ trợ cho các bạn gọi là chiến đấu với zombie đó hiểu không ừ. ủa vậy là hai cậu nhận tớ làm đồng đội sao ừ. à, tính ra là ở chỗ này bây giờ chỉ có ba người chúng ta là còn sống sót thôi thì à, <laughs> tất nhiên chúng ta phải là đồng đội rồi Wow. Đúng rồi <laughs> Vui quá à Trời đất ơi Cuối cùng tớ cũng gặp được ừ. những người ừ. bạn rồi à, tớ đã bị lạc đây gần một tháng trời tớ nghĩ tớ sẽ bị lũ vô bị ăn thịt tớ mất đáng ừ. sợ quá tớ có một ý kiến đây nè bây giờ ba tụi mình lập ra một cái team gì đó đi được không ừ, team á hay mà Um, ừ. Nhưng mà bây giờ bọn mình lập ra team thì hiện tại bọn mình là một team rồi nè Nhưng mà team bọn mình sẽ tên là gì? Ừ, đó tôi đang suy nghĩ nè Không lẽ là team đi tiêu diệt zombie? Trời ơi dạ. tên nghe nó xấu quá à Ờ tôi thấy hay mà Ủa rồi, rồi còn nghĩ thử coi À mà khoan đã, tôi quên mất để tôi giới thiệu với, với Simmy. Đây, xin giới thiệu với Sim. Ở chỗ này á, tôi dạ. à, có một chú chó. À, chú chó này á là một chú chó mà bọn tôi cứu được trong lúc mà đi chiến đấu với bọn zombie và kiếm đồ ăn á thì bọn tôi kiếm được chú chó này à, nhưng mà còn chưa biết đặt tên cho chú chó này là gì nữa cho nên là bây giờ sẵn có sim ở đây sim có biết cái tên nào hay, đặt đặt cho chú chó này không ừ wow bé cúng là gì dễ thương quá để tôi coi coi uhm à hay là bây giờ mình đặt bé cũng là tên bé mưa đi được không bé mưa hả bé mưa á mưa hả ồ cũng hợp lý á ừ. tính ra là lúc mà tôi kiếm được cái cái bé cuốn này nè là lúc đó là trời cũng đang mưa luôn á đúng không sam ờ ừ. ừ ha ông nói tôi mới nhớ hợp lý á ok yeah, vậy chúng thì... ta sẽ gọi là bé cuốn này sẽ tên là bé mưa đúng rồi <laughs> vậy thì bây giờ bé cuốn này sẽ có tên là bé mưa nha ừ, vậy là con có tên rồi nha ôi trời, <laughs> trời mưa luôn nè luôn kìa <laughs> Hóa ra là gì ta ông trời nghe là chúng ta nói đó Nghe hợp lý quá trời luôn nè Đúng Chị rồi. luôn <laughs> Ok Ê nhưng mà khoan Bây giờ á, bọn mình đã có ba người rồi Bọn mình không thể nào sống ở trong một cái chỗ mà Nó chật hẹp như thế này được Tôi nghĩ rằng bây giờ Bọn mình hãy cùng nhau gọi là bắt tay cùng nhau xây dựng lại cái căn cứ này cho nó thật là đẹp hơn để uh, sống cùng nhau mọi người thấy sao ừ, tán thành <laughs> mà quên nữa, ở chỗ này tôi có một cái rương đồ nè Sim, Sim lại đây. Ở chỗ này có rất là nhiều thức ăn nè, Sim có đói bụng chưa? Nè, có thịt wow, đây có nhiều đồ ăn quá à. <laughs> wow, cảm ơn cậu nha Phong cậu. Ủa, tôi còn đói nè. Ông không quan tâm đến tôi hả? Ủa trời, Simmy là người mới thì bây giờ mình phải nhường cho Simmy cái số thịt này cho Simmy ăn thôi chứ có gì đâu vậy mà Sammy cũng ganh tị nữa. Thôi, trước khi ăn á thì ừ. bây giờ chúng ta cùng nhau sửa sang lại cả nhà trước đi ha. Đây đây, ở chỗ này ừ, tôi ờ. có uh, mấy cây rìu với lại cúp đồ nè chúng ta hãy cùng nhau gọi là xây dựng lại căn cứ đi này này nè cúp nè cúp nè đó ok đây để tôi dụ ít rồi ok bây giờ à, tôi nghĩ rằng trước tiên á thì à, sim với lại sam phụ tôi chặt hết mấy cái cây này giúp giúp tôi đi còn ở bên này để để tôi à, đập tôi tôi đập cái cục okay. này ra ok Việc này để tôi tôi để mình gọi là nới rộng cái căn cứ chúng ta ra ok được rồi bây giờ chúng ta cùng nhau xây dựng căn cứ thôi nào let's go let's go Hey, cũng may là bây giờ chúng ta đang có ba người á thì mình nghĩ rằng là Ê, cái gì vậy ui ơi ơi ơi ơi xỉm ơi bạn đang làm cái gì vậy Ờ thì tôi đang dùng xuống phun lửa để dọn lá cho nhanh hơn mà đúng không? Ủa ủa trời, bạn ở đâu ra cái này cái cây súng phun lửa vậy? Ê, ê, đừng đừng đừng. Trời ơi, bọn mình đang ở trong căn cứ này có nhiều cây cối lắm, bạn mà phun lửa vậy lỡ đâu cháy căn cứ rồi sao? Sao mà hậu đậu vậy hả? Ôi, Ôi vậy hả? xin lỗi, mình xin lỗi nha. Ủa mình đâu trời biết đâu. Ơi, mình xin lỗi mọi người. ủa mà khoan, <laughs> ờ... ở đâu ra bạn có cây súng phun lửa vậy? Đúng rồi à, đó, nhìn ngầu à. à. Thật ra trong người mình có nhiều vũ khí lắm, không chỉ là cái súng phun lửa ấy đâu, còn có cái này, cái này và cái này nữa nè. À, trời ơi. <laughs> Cái, cái cái cái gì mà sao mà bạn có nhiều vũ vũ khí quá mà sao hồi nãy bạn không sử dụng mấy cái này, bạn đánh nhau với zombie mà bạn phải cầu cứu mình làm gì? Tính ra bạn còn nhiều vũ khí à, hơn một mình luôn á. À, thì... Oh thì hai cậu cũng biết mà tớ là con gái á, nên tớ cũng ngại sử dụng vũ khí lắm với lại hồi nãy á một chục con zombie chạy tới tớ tớ sợ quá trời luôn đó tớ chỉ biết biết bỏ chạy thôi à nên tớ tớ quên mất mình có súng luôn á <laughs> trời ơi cái gì đâu mà à. hậu đậu như vậy ơi sam tính ra tôi tưởng rằng là bà là người hậu đậu nhất rồi ai dè có người còn hậu đậu hơn bà luôn á sam ờ, ờ, vô duyên tưởng nói tôi vô hậu đậu ừ. <laughs> à, thôi được rồi ơi nhưng mà nhưng mà bây giờ á si mà bạn có vũ khí gì á đâu bạn cho mình xem coi à, biết đâu rằng là mấy cái vũ khí này á chúng ta có thể tái tạo nó lại để rồi là sử dụng rồi sao đâu cho mình xem thử xem à, cũng được tôi có nhiều lắm á cậu cứ lấy hết đi đừng có ngại nha ok ok <laughs> trời, à. trời ơi gì mà nhiều dữ vậy cái gì mà cái gì mà nặng không à cái gì mà quá trời vũ khí vậy đâu để mình xem thử coi trời ơi gì mà tùm lum vũ khí hạng nặng lắm vậy nào là ui súng lục nè ui Trời Wow Wow Cây súng này mà bắn zombie là hơi bị đã luôn á nha Còn ở đây còn có súng ngắm nữa nè Ui uh, Hợp lý quá ta Tôi được nè Cái cây này tôi hay dùng được á ơi ơi không nha tôi là tôi là rất là hay bắn súng ngắm tôi nghĩ là cây này nên thuộc về tôi sammy à <laughs> để tôi xem Gì coi à, ui wow súng sáu oh. đồng nè ui cái này ngầu phết ui trời ơi cây này đúng ngầu luôn á ủa mà sim sao mà trong người bà nhiều vũ khí quá vậy Ừm, thì à, tôi chỉ gọi vô tình là lấy được thôi à. <laughs> Trời ơi, vô tình mà lấy được nhiêu ra vũ khí luôn hả? Gì ghê quá vậy? Ơi Sam ừ. ơi, tôi nghĩ cây này hợp với bà nè Sam. Ờ, cây này nhìn ngầu nè, hợp với tôi, tôi cầm thử cho ông Sam coi ngầu không ha. Đây. Ok. Hey. Wow, à, ừ. hợp với cậu lắm luôn á Sam đi. nhìn nhìn cũng <laughs> cũng có vẻ ngầu đấy. Ủa mà khoan, còn cái này là cái gì đây? Ủa? Cái này à, gì à, vậy? Cái này là Ủa? bom á. Ờ, Ủa. À. cái này, cái, ơi trời trời đất ơi oh my god Trời ơi tôi không biết tôi xin lỗi Trời cái này tôi không biết thiệt nha Trời ơi bơm luôn hả Nguy hiểm vậy Đậu đậu à Ôi tôi đâu có biết đâu Tôi tưởng cái cái này là là là, là, là cái gì bình, bình thường lắm Ai về đâu nó là à. bơm à <laughs> Ok Đôi lúc có người còn gọi là khờ hơn tôi nha à, Thì à, tôi thì tôi biết thành zombie Cho nên là cái não của tôi nó không suy nghĩ được Gọi là thông minh như người bình thường Ok được chưa Ủa còn cái này là cái gì đây Hình như cái này là súng bắn lựu đúng không ta Thử coi Đúng rồi à tao Ui Tính ra là cây súng này hợp lý phết đó Sammy ơi Chúng ta có thể sử dụng cây súng này để bắn nhau với zombie được nè Ồ, oh, Hợp lý hợp lý Nhiều vũ khí xịn quá ta Ủa rồi còn cái này là gì đây uh, Wow Ôi Sam ơi nhìn tôi nè tôi cầm lần hai cây súng luôn nè Sam ơi Trời ơi nhìn cù lên nhìn ngầu thật sự luôn á Đâu tôi thử coi Ui tôi bắn được hai tay luôn là ghê không ghê không à, ôi trời hay ơi. quá trời luôn quá là ngầu luôn kiểu này là mấy con zombie à chết với tôi e, e, e. trời ơi quá trời độ xịn luôn nha ở chỗ này còn có ừ. cả thêm ak nữa nè thôi cái ak tôi nghĩ là nó hợp với sim nè sim sim sử dụng ak nha ồ ừ. thế ok tôi sử dụng ak nha ê mà quen sao bạn kêu bạn không biết dùng súng mà à, à thì à, tôi tôi tôi chỉ bắn à, tàu lao thôi ai ngủ làm được nè quá hay quá à. Ủa, sao, sao mà hồi nãy vậy ta ơi sam sam sao hồi nãy kêu là không ừ. biết dùng súng mà bây giờ cầm súng bắn ông đùng đùng đùng vậy chắc là ừ. cái bạn này bạn ấy giả vờ á sam ơi đúng rồi chắc là ừ. kiểu con gái dịu dàng thích tha ấy ờ, muốn kiểu dễ thương ấy đúng rồi Ồ. giả, giả vờ dễ thương á làm sao dễ thương giống như sam được đúng không Ờ, nghĩ sao cái dạ tôi không giả vờ tôi nói thật mà với lại tôi là con gái tôi cũng sợ zombie chứ bộ <laughs> thôi được rồi thôi được rồi tôi giỡn đó thôi <laughs> tính ra là tự nhiên không gặp được simi xong simi cho chúng ta một đống vũ khí luôn hợp lý phết thôi được rồi bây giờ à, <laughs> tranh thủ trời chưa tối nè chúng ta hãy xây dựng lại căn cứ đi rồi à, ừ, một tí nữa chúng ta sẽ tập hợp lại đây nha ok rồi nhất chân đi rồi ok Ok, uhm. cuối cùng thì cũng đã xây dựng lại xong được căn cứ rồi các bạn ơi à, Hay Trời ơi, dạ. tính ra nhìn cũng đẹp phết chứ bộ Bọn mình xây dựng như thế này coi bộ cũng khá là ổn rồi đấy <laughs> Nhìn khá là đẹp Nhìn đẹp quá à uhm. Hmm. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ á là chúng ta cần phải có thêm vài cái giường ngủ nữa Tại vì ở đây á, ở trên cao buổi tối á, thì sẽ rất là rét luôn Cho nên là mình nghĩ rằng là phải đi kiếm giường ngủ thôi các bạn ơi ừ, Đúng, á hợp lý á à, uhm. Mà bây giờ muốn kiếm giường ngủ á thì cần phải đi kiếm cù thì à, bây giờ tranh thủ đang lúc trời sáng thế này nè Thôi thì bây giờ chúng ta cùng nhau đi kiếm mấy mấy con cù để chúng ta làm giường ngủ đi Sẵn rồi có gì gặp được zombie á Thì cho simi gọi là tập luyện bắn súng luôn Được không? Ờ, cũng đúng á Hả? Tôi phải bắn zombie hả? Ờ, sợ hả? À. Có tôi nè, không đâu Tôi nói với cậu nghe nè Sống trong cái thành phố ờ. zombie này á Nếu như cậu không biết tự bảo vệ cho bản thân mình á Thì sẽ không ai có thể bảo vệ cho cậu được đâu Hiểu không? Ừ, được rồi, tôi sẽ cố gắng và ai bà mới bắn bởi kính kìa trời ơi trời à, nè à, xin, xin, lỗi xin lỗi tôi xin lỗi <laughs> cầm súng đừng có mà dơ qua dơ lại bắn lung tung như thế súng rất là nguy hiểm hiểu không ừ, tôi biết rồi tôi biết rồi tôi ai, sẽ cố gắng đậu đậu quá à. ok thôi rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đi kiếm gọi là cù để làm giường đi nào sẵn có gì kiếm thêm một ít gọi là vật phẩm gì đó để trang trí nhà thì càng tốt đi thôi đi thôi Ồ. Ừ, đi à, thôi cẩn thận mọi người Uhm, thấy rồi nha Một con zombie Hợp lý hợp lý Một con thì ừ. chắc có vẻ là không nguy hiểm lắm đâu Được rồi Simi Bây giờ nè Ở chỗ Hả? này có một con zombie nè Tôi thấy cũng sẽ không nguy hiểm lắm đâu Cậu hãy thử ra ngoài kia Test thử khả năng sử dụng súng của bản thân mình đi Hả? T tức là tôi Ủa, là người bắn kẹp zombie đấy hả? Đúng rồi Bạn phải vượt lên chính bản thân mình Chiến đấu với zombie thử đi à, Lỡ lỡ tôi bắn súng con zombie nó chạy tới đây sao rồi ăn phải tụi mình sao tôi tôi tôi đỡ được tôi sợ lắm yên tâm đi ở chỗ này chỉ có một con thôi không có nhiều lắm đâu với lại á là bọn zombie trong thành phố này bọn nó sẽ không nghe được tiếng súng đâu bọn nó chỉ có thể đánh hơi được mùi chúng ta ờ. thôi hiểu không đó. đúng rồi đó ừ. được rồi tôi sẽ cố gắng cảm ơn hai người nha tôi sẽ tiến lên Ui, cố gắng okay, lên okay. Hmm. Hmm. e phòng e phòng hả ông đoán xem là simi bắn nó con zombie đầu kia không tôi cũng không biết nữa nhưng mà tôi nghĩ rằng là một con thì chắc là sẽ bắn được á tại vì là nếu như mà ai mà không bắn được một con zombie nữa thì chắc chắn là sẽ không sống sót nổi trong thành phố này đâu tôi không nghĩ là simmy ngốc đến như vậy đâu yên tâm đi con à, xem nghi Trời ơi, cái gì vậy? Không, có zombie nè ra tránh ra simi tránh ra simi tránh ra ê ui trời ơi may quá trời đất ơi sợ ơi người gì đâu mà <laughs> hậu đậu quá vậy trời có mỗi một con zombie thôi mà cậu bắn cũng hụt nữa là sao vậy à, <laughs> à, hồi nãy con zombie nó đẩy tôi tôi sợ lắm <laughs> Ai, trời ơi kiểu này á tôi không biết là tôi đã kiếm được đồng đội hay là tôi tự rước gánh nặng vào bản thân mình ở đây tôi nghĩ là chúng ta nên có một khóa dạy simi cách bắn zombie chứ kiểu này tôi nghĩ là bỏ tay ok <laughs> thôi nói chung là bây giờ công việc đầu tiên là phải kiếm cù để đem về làm giường trước đã đi còn simi thì ừ. chắc tôi nghĩ rằng là phải để sau rồi chứ bây giờ mà ừ, để cho bà đánh nhau với zombie thì chắc là <laughs> à, mấy con zombie nó mà biết cười chứ nó cũng cười vô mặt sim luôn á sao bạn công nhận thôi thôi đi đi đi đi đi đi thôi đi thiệt luôn á gớm khổ tính ra tôi là zombie ừ. mà tôi còn bắn hay hơn bà luôn á xem ơi ơi qua đây qua đây qua đây ờ. bên này nè bên này ôi, ôi, trời ơi Ôi trời ơi may quá Tính ra ở trong thành phố vậy mà cũng có động vật nữa ha Thôi được rồi Bây giờ á chúng ta hãy cùng nhau lấy dây thừng á Chói mấy con vật này đem về nhà đi Tôi nghĩ rằng á là bây giờ chúng ta đem bọn nó về nhà nuôi Thì chúng ta có thể có được lương thực thực phẩm Để có thể sử dụng trong thời gian dài á Nhìn okay, là tôi thấy khoái ra nhà Thịt bò thịt bò Ok Này bé cừu rồi đây, đây một bé cừu nè Đây để tôi để tôi rồi rồi, chói bọn nó lại. Rồi ok, tôi nghĩ rằng là hai con cừu với hai con bò cũng là đủ rồi đó. Bây giờ về về nhà thôi, nhanh lên nhanh lên. Nhanh lên nhanh lên. thôi. À, hai người đi ở đằng sau nha, để tôi lên phía trước tôi uh, coi có zombie hay không thì tôi còn báo cho hai người biết tôi yểm trợ nha. Ok. Ok. Ê, trời ơi, ngày hôm nay quả là một ngày mệt mỏi đi mà <clears throat> Tính ra hồi sáng này á, chúng ta phải đánh nhau với một đống zombie luôn Tôi vẫn còn mỗi người quá trời quá đất nè Ai thầy khổ ghê á. Ôi cũng vậy chứ bộ Thầy chắc mình đâu à, đâu à, Tôi cũng vậy á nha Trời đất ơi sợ quá à Ê, tính ra bọn tôi là người cứu bà luôn á Chứ bà có đánh nhau với con zombie nào đâu Thì, thì tôi cũng có gọi là cầm súng tôi cũng bắn đùng đùng đùng chứ bộ cũng, Bắn mà bắn tay bắn hụt không à <laughs> thôi nói chung á là hôm nay á là một ngày rất là đặc biệt bởi vì chúng ta đã có thêm một người bạn mới đó chính là Simmy um, <laughs> hy vọng rằng là <laughs> tương lai chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để vượt qua cái đại dịch zombie này nha mọi người cùng cố gắng nhé ừ. Cố chúng lên. ta sẽ cùng cố gắng cố lên cố lên Hero team, hero team